rồi để mình càng làm mọi thứ cái thân này của mình càng nhẹ nhàng nhịp nhàng có thể là cái, cái năng lượng nó mất định à, mình à, tu tập <clears throat> mình tu tập mà đúng nhiếp tâm và an trú được cái cái năng lượng ở trong người của mình nó sẽ tăng lên thôi mà mình an trú không được thì nó cái năng lượng mình nó mất hao quá nó hao quá ví dụ như bây giờ con tập mà con phải vận dụng nhiều thì cái năng lượng của mình bởi vì nó không an trú mà nó ăn đủ ở trong pháp rồi nó tăng cái năng lực hơn là con ăn uống con, con ngủ nghỉ con ăn uống con ngủ nghỉ nó tăng cái năng cái năng, năng lượng của con nhiều hay không mà con mất ngủ là nó cũng bị sụt mà con thiếu ăn con cũng bị sụt con hiểu chưa đó không mà bây giờ con lại ôm pháp mà con ăn đủ được nó thì cái cái cái, cái năng lượng nó tăng lên cái cơ thể của nó thành nó khỏe khoắn ăn ít mà nó khỏe khoắn nó không muốn ăn nữa mấy rồi mà nó khỏe mà nó không ốm không có muốn già mất thịt của mình cho nên một người ngồi thiền ta nói thiền diệt di thực pháp chỉ sung mãn người ngồi thiền không ăn uống gì hết mà cơ thể người ta khỏe khoắn mà nó, nó thoải mái mà nó không có mất một chút da chút thịt không ốm chứ người ta ngồi ví dụ như ngồi tháng hai tháng ăn uống mà trong da thịt người ta không ốm chút nào tại cái cái cái năng lượng ở trong người của mình tự cái thiền đó tự cái tâm an trú đó, đó nó tăng cực trưởng lên tự tăng lên người ta nói cái cơ thể của chúng ta nó tiếp tiếp những cái chất bộ ở ngoài cái không khí ấy, nó nuôi dưỡng còn mình á, thì phải ăn qua cái những rau cải đồ ăn cơm gạo nó mới nuôi làm cái năng năng lượng đó con hiểu không nó đi qua một cái cái vấn đề ừ, để mà nó nuôi dưỡng còn này người ta cái người mà ngồi thiền mà an trú cũng như bây giờ mấy con đã nhiếp tâm được an trú an trú tức là mấy con trực tiếp ở trong không khí mà nuôi dưỡng cơ thể cho nên cái năng lượng của mấy con nó tăng lên thì như vậy nó ăn trú mà đã nó ăn trú thì nó phải tiếp nhận cái gì để nó ăn chứ còn nếu mà không nó mấy con ngồi tu vậy nó nhọc nhằn vậy mấy con bị hao rồi nó phải mệt nhọc nó mới sanh ra không cầm tiền miên mà sanh ra không cầm tiền miên là tức là mấy con bị hao rồi đó nó đòi hỏi không cầm tiền miên là đòi hỏi ngủ để nó phục hồi lại cái, cái năng lượng mấy con gì là tại vì mấy con tu tập nó không có ăn trú được à, đầu tiên mấy con làm sao ăn trú được mấy con phải vận dụng vận dụng thì tức là mấy con chưa có an trú nhưng mà thời gian mà mấy con tu đúng cách rồi mấy con nhiếp được rồi mấy con có an trú được rồi thì bắt đầu nó phục hồi lại cho nên mới đầu tu mấy con ăn ngàn bữa bắt đầu mấy con xuống cân sau khi mấy con tập được ăn trú rồi nó tăng lên ăn ừ, quá rồi tôi tôi thấy càng ngày tôi lên con ăn nay năm mấy giờ này con ăn cơm nhà em cử là thầy là ông như chiến ông sư là nấu ăn sao rồi con bắt trước là ông rồi làm luôn tới giờ luôn á <laughs> mà nó không sao ấy à, ờ, không sao à, nó bình thường tức là nó phục hồi lại cơ thể của con mà qua cái sự tu tập của con tỉnh thức ăn trú rồi có tỉnh thức có ăn trú chứ không phải là không ăn trú nào không ăn trú thì nó chịu nổi nó xuống cân nó sụp cân nó mệt nhọc nó buồn ngủ nó không cần nhiều cho nên mấy con tu tập mà mấy con tỉnh thức được là mấy con có sự ăn trú mà mấy con không tỉnh thức được là mấy con bị ông trầm đi gì mà nó buồn ngủ gần chết chứ đó là nó hao còn mấy con thấy càng đi càng tỉnh càng đi càng tỉnh á à, thì vậy là nó nó nó, nó không có hao nữa rồi nhưng mà có nghĩa là như bà con thì chỉ ăn trụ một phần bảy giấy à. ăn một chút một chút một chút chứ được không sao đấy